Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Tối hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022, nhằm mùng 8 Tết, chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ dân hương truyền thống đập Đồng Cam tri ân những người đã hy sinh khi tham gia xây dựng và bảo vệ công trình. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên các đơn vị doanh nghiệp ra quân sản xuất kinh doanh nhân dịp đầu năm mới điều trị F0 tại nhà để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay,